à, xe đạp thường chế thành xe điện đấy các bạn ạ lâu lâu rồi không làm lại hôm nay à, vẫn làm được các bạn nhé xe này thì à, lúc hết điện đạp thì nó rất là nhẹ và động cơ thì ở đằng trước cho nên nó rất là dễ làm thôi ác quy thì cũng để ở kia không vướng chỗ ngồi có đèn còi bình thường đi cũng khá là dễ thôi các bạn cứ đạp à, vài vòng rồi kéo ga hoặc là kéo ga luôn cũng được đèn cực kỳ sáng luôn coi Đấy. À, bác nào thích à, chế như thế này thì liên hệ em nhé số điện thoại 0983 818 955 à, em là Nam ở Thái Bình